chào quý bậc trưởng thượng, quý chú bác và quý anh chị em. Lời đầu tiên, Huy Đức xin gửi lời chào, uh, chúc sức khỏe tới tất cả anh chị em và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Um, hôm nay lại gặp anh chị em trên uh, trên mạng xã ờ, trên trên uh, trên online again, right? Um, hiện tại bây giờ là 7 giờ 12 uh, tối ngày Ờ, chủ nhật ngày 24 tháng 6 cũng là 9 giờ 12 phút sáng thứ hai ngày 25 tháng 6 giờ Việt Nam. Um, thưa quý ông bà và quý anh chị em theo như cái thông báo mà Huy Đức có gửi ra đó um, theo như Huy, uh, thông báo Huy Đức có gửi ra đó đến với cái chương trình uh, tôi nói cho dân tôi nghe uh, chứ không phải nói cho cho vẹn nghe Ờ, từ vì tội vẹm đó thì nó nó không có nghe nó chửi không á à, ờ, nó vô nó chửi mình tâm lum tả lạ mà nó không có chịu nghe nó không có chịu phản biện nó không có chịu phân tích nó không vậy đó nó chỉ biết chửi <laughs> nó vô đó nó vô nó chưa nghe gì đó à, nó chưa có chịu nghe gì đó là nó chửi cái đã mà ông nó không biết nó chửi cái gì luôn anh em nó nó chưa nghe nó vô lại chửi liền à vô lại chửi liền à khỏi cần nghe khỏi cần gì hết hình như là tụi này bị bệnh tụi nó bị bệnh mà nó không hiểu nói thiệt là tao luôn cái thà là nó nghe phải không nếu mà nó nghe đó mà nó nói nó nghe nó nghe mà mình nói bậy rồi này nọ nó chửi thì mình cũng chịu đi đây nó chưa có nghe gì hết nó vừa vô diễn đàn là nó chửi lên liền hình như là tụi này nói sanh ra nó là nó là như vậy rồi anh chị em đó, rồi ừ. trong cái chương trình hôm nay đó nó có nhiều đề tài rất là hấp dẫn thưa quý ông bà và anh chị em Ờ, đề tài vui cũng có mà đề tài giận cũng có bực mình tức cũng có nó đủ thứ uh, cái cái đầu tiên đó là dân mình ngộ quá phải không em không? mình muốn hỏi mấy cô mấy nàng ở trong Việt Nam đó là các em thấy dân mình có ngộ không? thanh niên Việt Nam có ngộ không mình ở ngoài là mình thấy rất là ngộ không rồi um, rồi cái câu mà hôm trước có mấy cô hỏi tôi là anh Huy Đức ơi Ờ, tại sao anh nói đó là khi mà à, khi mà mà Việt Nam mà bị tàu nó đô hộ đó thì người đàn ông Việt Nam sẽ là người bị giết trước mà không phải là phụ nữ ok chút nữa trả lời câu đó hỏi đó ha à, hôm nay tôi phát hiện ra được một cái tờ báo của tàu tờ báo của tàu họ đã đăng lên một một cái tờ báo họ gọi Việt Nam của mình là tỉnh Nam tỉnh tỉnh Nam nên anh chị em tức là họ gọi mình là một tỉnh rồi à, và họ mỹ dân tàu đó họ cho rằng những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam đó là người Việt chúng ta ủng hộ kêu gọi người tàu cho Việt Nam sáp nhập với họ họ viết một bài báo rất là mất dạy rất là lưu manh thưa quý ông bà và quý anh chị em <clears throat> cái thứ ba là tại sao chúng ta bị tụi tàu nó chọn ba địa điểm phong thủy và ba cái địa điểm phong thủy đó là ba cái địa điểm tử huyệt tử huyệt của Việt Nam mình và nó chọn ba cái địa điểm đó để làm đặc khu à, rồi là cũng là tại sao dân Việt Nam mình cho cho tàu cái cơ hội tuyên truyền như vậy tại sao dân Việt Nam mình lại cho tụi tàu một cái cơ hội để mà tụi nó tuyên truyền rồi cái vấn đề mà hai hôm nay cái ngày hôm nay anh chị em thấy rất là nhiều tin tức đưa lên mạng đó là Lào Cai đó là mưa lũ à, mưa lũ chết người nước tràn về nước chảy ao ao ao ao ao nước nước ảo ảo tràn về đó thưa quý vị ông bà thực ra đó thì cái này là mưa lũ thiên tai hay là xả lũ tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy ok tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy tôi đã nói thằng thằng việt cộng này hãy mà láo cái gì là bị cậu chính dịnh cái đó mày láo cái gì là cậu chính dịnh mày cái đó thôi à. chứ, chứ không không không không không không thể mà bỏ qua cho tụi này được không được không được phải phải phải dịnh tụi nó ok rồi khi mà mình biểu tình đó, mình phải xác định được cái mục đích mình biểu tình là biểu tình vì cái gì mình biểu tình vì cái gì và làm sao biểu tình cho nó có hậu quả à, làm sao nó biểu tình cho nó có hậu quả mình biểu tình đó không phải là đi dạo phố đi biểu tình không phải là đi dạo phố không phải là đi chơi thấy đông vui đi đông quá vui đi chơi theo nó không phải là như vậy Đấy không và biểu tình vì vì cái mục đích gì mà mình đi biểu tình mình phải xác định được cái lập trường của mình mình phải xác định được cái tư tưởng của mình rồi xong mình mới đi mà mình đi là phải có kết quả rồi mình tiếp tục cái công cuộc này hay là mình chết ok đó là cái đề tài hôm nay mà huy đức sẽ gửi đến và chia sẻ cùng với quý ông bà và quý anh chị em đó là cái agenda cái agenda hôm nay nói chuyện và tập tài liệu cũng là một sách à, tài liệu cũng là một sách rồi à, hôm nay có nhận được hôm trước có nhận được và hôm nay cũng có nhận được hai người bạn người bạn thứ nhất không biết rằng là là cái anh bạn này anh mến mình hay là anh cùng có cái cái cái um, ảnh cùng có cái um, cái uh, cái ăn cơm nhà vác ngà voi giống như mình chắc thông cảm được anh cho em xe ra nha anh cho em kéo bạn bè vô nghe đây khi mà bắt đầu vô đề tài chính nó rất là quan trọng thành ra trong cái khoảng thời gian này mà mà Huy Đức đang ờ, ờ, đang nói đề tài vui đó anh chị em cứ kéo bạn bè vô kéo bạn bè vô càng đông càng tốt xe ra càng tốt một người biết thì sẽ triệu triệu người biết à, chúng ta phải làm làm truyền thông vết dầu loan như vậy nó nó mới có hiệu quả được thành ra anh chị em cứ kéo bạn bè vô đó. rồi um, nhận được hai cái ờ, hai cái messenger một cái đó là anh Huy Đức ơi anh có dùng PayPal không cho cái ờ, email của anh để em gửi để mà biếu tặng anh 150 ờ, đô la để phụ mua mực mình chưa trả lời anh dạ mình không trả lời ngày hôm qua cũng có một người nữa cũng có một người nữa gửi cho mình một cái message cho em ủng hộ 500 đô la để phụ giấy tờ với mực của anh và yêu cầu anh livestream nhiều chia sẻ tức là anh anh anh bỏ công tụi em bỏ của <laughs> nghe đã quá phong anh chị em nghe nghe những cái đó đó là mình giống như là mình lên tinh thần nhưng mà để trả lời cho các bạn biết tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng hai bạn rất là nhiều hai người bạn đã gửi cái messenger cho tôi tôi tôi chân thành cảm ơn rất là nhiều công đức vô lượng công đức vô lượng ok công đức các bạn vô lượng nhưng mà tôi đã nói rồi tôi đã nói rồi nếu tôi dùng chữ nếu thôi chứ thực sự tôi không thích tôi không thích đâu nếu mà tôi làm tổng thống Việt Nam hậu cộng sản ăn hối lộ một đồng tôi bắn bỏ huống hồ việc hai bạn hai bạn là đã, đã muốn gửi chặn tặng cho tôi là bao nhiêu 650 đô la 650 đô la tôi bị bắn 650 lần 650 lần vì cái tội nhận tiền của quần chúng thành ra cảm ơn hai bạn rất là nhiều xin giữ cái số tiền đó lại xin giữ cái số tiền đó lại cái số tiền mà các bạn muốn ủng hộ giữ lại và làm những cái công chuyện khác tôi sẽ không bao giờ nhận bất cứ một đồng nào của bất cứ một người nào đó là hành vi tạo điều kiện cho mình cái thói quen hối lộ đó là cái hành vi tạo điều kiện cho mình cái thói quen hối lộ chưa đổ ông nghe mà đã nhận tiền của quần chúng rồi và khi mà có cái quyền hạn trong tay thì như thế nào nữa hả thành ra tôi đã nói mà nhiều lần tôi nói là tôi đã nói với quý vị là là <laughs> tôi thích đi tôi tôi thích đi bắn nai tôi thích đi câu cua ngoài biển tôi thích đi tàu ra ngoài biển chứ tôi không thích tôi không thích tham chính từ vì tham chính rất là đau khổ rất là mệt rất là mệt nó xin lỗi mình ngủ trong buồn mình á là hai thằng á là gặt đà con nó canh ngoài cửa rất là khó chịu rất là khó chịu lỡ mà mình có ạch ạch với bà xã trong mà cứ nghĩ là hai cái thằng canh cửa nó đứng ở ngoài làm sao làm làm ăn gì đấy không thành ra nó mất tự do nó mất tự do hoàn toàn thành ra tôi thấy là mấy sếp của tôi nó nói thôi <laughs> đâu đâu đâu không để mình tự do mình tự tại mùa đi bắn nai sách súng đi núi bắn nai đi vô rừng bắn nai mùa đi bắn heo rừng đi bắn heo rừng mùa đi câu cua đi câu cua mùa đi câu tôm đi câu tôm thấy sung sướng không thấy tự do không rất là tự do không có ai kèm kèm cái mình mình muốn làm cái gì mình làm mình muốn làm cái gì mình làm à, không không có ai theo dõi mình không có ai đi theo mình rồi rồi báo chí mà lỡ mà vợ mình giận mình không nắm tay rồi nó cũng đưa lên báo rồi tôi thấy thấy tội nghiệp bớt của tôi đó, đó, đó, à, đó à, bà vợ ổng là giận cái gì không nắm tay mà ổng cầu ơi báo chí CNN rồi nó khai thác nó đưa lên rồi ừ, rất là phiền phức give me a break ok mình nói no no it's not nhưng mà mình đã nói rồi nếu trong cái trường hợp mà mình có power cái đầu tiên để cho đất nước lớn mạnh là cái guồng máy cầm quyền là cái guồng máy chính phủ tuyệt đối không cho phép hối lộ dù một đồng bắn bỏ trả lương cho họ đầy đủ để họ làm việc và nuôi vợ nuôi con không bạc đãi họ với cái đồng lương nhưng mà nếu mà họ phạm pháp là phải xử ngay tức khắc từ cái thằng đầu não tới cái thằng lính chứ không có thể không thể chấp chứa được em nay chấp chưa được và thành ra đó là đó là cái quy luật của tôi hello mình ơi em ơi cho tiền anh mua mực không hello trò chứ không trò không bà ờ, xã mình bả bả chịu chơi vậy đó mình hết tiền là mình là là mình kêu là nhà băng của mình phải chi tiền ra chưa bao giờ seno cả bà xã mình rất là ngộ nó nó nó không giống như những bà xã khác anh chị em có một lần đi biểu tình mình làm biến biết không mình làm biến ngay lúc đó rủ bạn đã lên đã lên list là đi bắn rồi mà anh chị em mỗi biết mỗi lần đi bắn là cả tuần mình lên list thì có cái phái đoàn gì cộng về mà không đi biểu tình mình nói thôi anh không đi biểu tình bãi giận mình ba ngày ok giận mình ba ngày và nói chứ là là kể như đàn ông gì mà làm biến đàn ông là đầu là đội đội trời chân đạp đất mà không lo quốc gia dân tộc mà lo đi chơi đó, đó thành ra thành ra mình mình rất là chịu cái bài xã này cái bài xã này là thực sự ra đó là bà bà có cái quan niệm bà xã mình này có quan niệm giống như mình tức là đặt quốc gia và dân tộc lên trên hết tất cả lên trên hết tất cả đó vì vậy cho nên thưa quý ông bà và quý anh chị em tôi nói cái màn mà tôi nói hết mực đó có một ý khác à, có một cái ờ, có một cái cô nào đó của có viết lên cái thét chat hay một anh nào đó nói rằng cái anh quy đức này cứ than hết mực hoài mình nói rằng là hiểu đi trời mình có một cái ý khác mình có cái ý khác là than hết mực là để làm gì để để người ta nghĩ rằng là cái viết của mình đã hết mực không xài được đó để chi để mình có thời gian để làm việc chứ chứ bây giờ anh chị em cứ nghĩ mà nó cứ pin pin pin hoài anh ơi anh có vợ chưa anh ơi là anh đang ở đâu anh bao nhiêu tuổi cha mẹ mấy đứa anh em mấy người trời cứ lo mà trả lời như vậy làm sao còn thời gian làm sao còn thời gian để mà đi tìm tài liệu để nói chuyện với anh chị em đúng không cứ nghĩ đi suy nghĩ điều đó thôi đúng, đúng không đúng không đúng không thành ra mình muốn né phải không mình không trả lời đó thì bị bị là nói là làm chảnh mình không trả lời thì bị chụp cho cái mũ làm chảnh mà ngồi trả lời hoài những cái PM đó thì mình không còn thời gian để làm việc thành ra mình nói là với các bạn là gì là hết mực rồi ok không xài được hết mực rồi leave me alone ổng <laughs> à, phải chơi cái chiêu đó cái chỗ mà nguy hiểm nhất là cái chỗ an toàn nhất không có chỗ nào trốn mà an toàn bằng chui vô quan tài cả không có người ta đi tìm mình đó, người ta đi tìm mình đó thưa quý ông bà và quý anh chị em có nghĩ là cái thằng này chui vô chui vô hòm trốn không không có không ai ra không ai nghĩ điều đó nhưng mà mình chui vô hòm mình trốn là an toàn nhất người ta không tìm ra mình thành ra mình nói là em chết rồi không em em chết rồi đừng tìm em nữa leave me alone ok để cho em làm việc đó đó cái đó là cái chiêu ta nói cái đó là cái chiêu đó là là là như vậy mà có một người nói mình nói mình đang chơi chiêu người ta hiểu anh chị cái người bạn đó hiểu liền nói biết chứ biết anh đang chơi chiêu chứ nhưng mà chọc anh ơi không như vậy anh chị em thông cảm chứ mà thật sự ra đó thật sự ra đó thưa quý ông bà và quý anh chị em tôi rất là cảm ơn hai người bạn đã gửi cho tôi cái cái cái cái messenger và nói xin xin ủng hộ nhưng mà các bạn um, uh, tôi tôi hồi hướng cái công đức đó tôi hồi hướng cái công đức đó sẽ sẽ tới cho cho mọi người và các bạn yên tâm tôi không bao giờ nhận bất cứ về vấn đề tiền bạc cái người làm chính trị không bao giờ không bao giờ để dính líu đến tiền bạc ok không bao giờ dính líu những cái đó nó nó nó sẽ thiêu mình trái và tôi không cho phép tôi mà là tôi đã nói rồi tôi mà một người lãnh đạo thì lính lính cấp thuộc hạ của tôi đứa nào mà đứa nào tham nhũng tôi bắn bỏ này không không, không chấp chứa rồi à, để trả lời cho cho cho cho cho cái phần đó là anh chị em em bây giờ mình vô bắt đầu vô đề tài chính là bây giờ mình đã có gần 300 người đang theo dõi rồi từ từ anh chị em sẽ kéo đông vào bây giờ chúng ta xin bắt đầu cùng cầu nguyện để vào cái đề tài chính quý ông bà và quý anh chị em À, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần quý tôn giáo, kính thưa quý bậc trưởng thường, quý chú bác, quý anh chị em, chiến hữu và bằng hữu gần xa đang theo dõi cái livestream này hoặc là sẽ theo dõi cái livestream này. Quý Đức xin được quý vị dành một giây đặt, lắng lòng mình lại cùng hướng tâm đến đấng tối cao để chúng ta gửi lời cầu nguyện của mình tới đấng tối cao. Chúng con Nguyễn Hoàng Huy Đức và cùng tất cả mọi anh em chúng con xin dâng lời cầu nguyện này đến đấng tối cao xin dâng lời cầu nguyện này đến thượng đế xin thượng đế đối hoài thương xót hơn 90 triệu người dân Việt Nam chúng con xin cho đất nước chúng con xin cho người dân chúng con không bị làm nô lệ cho tàu cộng không bị sống áp bức dưới chế độ cộng sản người dân Việt con mong được thái bình người dân Việt con mong được cơm no áo ấm thật sự Xin dâng lời cầu nguyện này đến Thượng Đế. Xin Thượng Đế ban trí tệ đến toàn thể người dân Việt Nam, sức khỏe dồi dào, trí tuệ minh mẫn để có hướng đi cho công cuộc đấu tranh này. Amen. Vâng, cảm ơn quý ông bà và quý anh chị em. Rồi, bây giờ quay vào trong cái đề tài chính thưa quý ông bà và quý anh chị em à, tôi ờ, rất là nhiều cái câu hỏi nhưng mà thôi nói chung những cái câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mình cứ trả lời hoài cũng vậy mình cũng uh, mình cũng không có không có muốn trả lời nó ví dụ như anh ơi bây giờ phải làm sao <laughs> bây giờ phải làm sao để lật đổ cộng sản thì tôi đã nói rất là nhiều lần rồi bây giờ làm sao làm làm tới làm lui làm hoài mình trả lời hoài cũng vậy thôi phải không ạ à? rồi à, cái câu hỏi là bây giờ người làm sao để thức tỉnh người trong nước làm sao để thức tỉnh người trong nước thưa quý ông bà thưa quý anh chị em bây giờ làm sao để thức tỉnh người trong nước bây giờ bây giờ người trong nước họ muốn ngủ bây giờ làm sao mình thức tỉnh họ bây giờ à? có có ai có ý kiến gì hay không những cái vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo những cái những cái giáo hội chưa chính thức lên tiếng bây giờ mình mình mình phải làm như thế nào ok cái đề tài thứ nhất agenda thứ nhất là báo Trung Quốc gọi Việt Nam là làm một cái tỉnh Nam và họ mỹ dân Tàu cho rằng những cuộc biểu tình của người Việt Nam ủng hộ cho Tàu xin xác nhận hôm nay tôi đi vào trong cái báo Tàu tình cờ tôi thấy cái hình của người dân Việt Nam anh chị. tháng 6 2018 tỉnh Nam tỉnh Nam ủng hộ Trung Quốc ok cái tựa đề tài bài báo đó tựa đề bài báo là tỉnh Nam ủng hộ Trung Quốc và đây là cái bài báo và họ đưa cái hình biểu tình của mình là ờ, quấn sĩ lóng sĩ xã ngộ tấn sĩ lũng tổng sủng sĩ gì đó ngộ tấn là sân nguyên một cái tiếng tàu <laughs> mình không biết mình không biết tiếng tàu nhưng mà mình đem ra mình coi đó thì mình copy mấy câu thì cái câu hàng ở trên đó là họ nói rằng đó là vào tháng 6 năm 2000 à, là 10 2018 Ờ, là dân ở tỉnh Nam đã xuống đường ủng hộ và kêu gọi chính phủ Việt Nam là hãy xin sát nhập vào nước ta nội dung của bài báo nó là như vậy thì thưa quý ông bà và quý anh chị em khi mà coi <coughs> khi mà coi cái nội dung bài báo xong đó thưa quý ông bà coi cái nội dung bài báo xong mà mình mình mình nhờ cái um, cái uh, cái anh bạn Google dịch vài câu mình thấy mình té ngửa mình thấy là cần phải nói cần phải nói tức là bây giờ đó là tại sao người Tàu họ làm như vậy tại sao người tàu họ làm như vậy thưa quý ông bà và quý anh chị có ai hiểu được không có ai biết bây giờ báo chí của tàu là nó mị người dân tàu nó mị người dân tàu là nó kêu là cái tỉnh nam đó cái tỉnh nam đó là là là ủng hộ người tàu ủng hộ là là đất nước tàu đất nước mẹ tại sao nó làm như vậy Thưa quý ông bà là quý anh chị em là bởi vì tụi nó chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đô hộ của người dân chứ không phải của binh lính. Nó chuẩn bị cho người dân càng xuống phía Nam. Vì vậy cho nên nó phải có những cái bài báo như vậy để lấy lòng, để an lòng cái người dân Tàu. Để người dân Tàu đi du lịch xuống phía Nam mà không cần giấy tờ qua đường Vân Đồn. Qua đường Lào Cai, Bắc Cái, Móng Lạng gì đó, qua những cái đó để người dân họ thấy rằng ồ cái tỉnh nam này á là ôi ngộ, ngộ lối liền là gái nó lẹp lắm á gái ở dưới đó là lẹp lắm á xuống lo lấy vợ là là chỉ có ba ngàn nhân dân tệ thôi à tức là xuống dưới ở đó lấy vợ chỉ có ba ngàn nhân dân tệ ba ngàn dân tệ là bao nhiêu vài trăm đô la và họ làm như vậy đó họ viết những cái bài báo tụi tàu viết những cái bài báo đây là một cái chiến thuật chiến lược đây là một cái chiến lược chiến thuật chiến lược xâm lăng của tàu mà xâm lăng cái gì xâm lăng bằng người dân chứ không phải xâm lăng bằng quân đội họ trấn an người dân họ viết như vậy và họ cho người dân một cái một cái cái một cái nơi mà để người dân nghĩ rằng đó là bây giờ mình đi xuống hướng nam mình đi xuống cái tỉnh nam này có thể là kể như là sinh sống được tự vì anh chị em biết là Việt Nam của mình đó là tụi tàu nó nó đã nhắm bao nhiêu ngàn năm trước một cái nơi mà đất đai trù phú còn rộng thênh thang này nọ không? và cái nơi mà nó có thể sinh sôi nảy nở được vì vậy cho nên bây giờ cùng thời điểm với là cộng sản việt nam dân đất dân đất dân biển cho tàu thì cùng cái thời điểm này ngay cái lúc bây giờ như thế này tàu nó suối dân tàu của nó tràn xuống phía nam 90 triệu mình cứ nói 90 triệu người dân Việt Nam mình cứ nói là 90 triệu nhưng mà thử hỏi thật sự bây giờ đó dân Việt Nam chúng ta có có phải là 90 triệu hay không hay là chúng ta mới có 70 triệu và 20 triệu là dân của Tàu rồi đó chúng ta thử nghĩ đi hồi xưa chỉ có cái khu chợ lớn thôi ok à, là là make in Hồng Kông bên hông chợ lớn thì có một cái lõm chợ lớn hoặc là ở dưới ở dưới Cần Thơ ở dưới Sóc Trăng ở dưới Sóc Trăng đó có nhóm nhóm nhóm Tiều Châu ở dưới đó thôi nhưng mà bây giờ anh chị em thử nghĩ đi bây giờ ở cả 7 tỉnh ở phía Bắc rồi Hải Phòng rồi Nam Định Hà Nam Ninh Hà Nội Hải Phòng xuống tới là Vũng Án xuống tới Quảng Bình Quảng Trị Quảng Trạch à, ông xuống tới Thanh Hóa Nghệ An vào tới Đà Nẵng vào Nha Trang Phan Thiết Phan Rí rồi vào xuống Bình Dương sông bé à, ông rồi là ngã ba ông đồn Long Khánh Đồng Nai tất cả nơi nào cũng đều có người Tàu và người Tàu rất là sầm uất người Tàu rất là nhiều người Tàu rất là nhiều như vậy thưa quý ông bà và quý anh chị em nếu người Tàu nhiều như vậy thì cái số lượng người Tàu ở trên ở trên Việt Nam hôm trước tôi cho quý vị coi cái bản đồ về mật độ dân số người Tàu ở trên Việt Nam Thấy không? tôi đã cho quý vị thấy cái bản đồ đó tôi đã cho quý vị coi cái bản đồ đó thì quý vị đã thấy được quý vị đã thấy được và đã biết được cái mật độ dân số của của cái người Tàu đó là bao nhiêu phải không ạ à? rồi À, thưa quý ông bà và quý anh chị em, quý vị còn nghe không à? Quý vị quý anh chị em còn nghe không có có có thể cho tôi vài cái tín hiệu được hay không? Thấy ờ, thấy bà con ờ, từ vì tôi không có đọc được cái cái comment. Hello, hello. Còn nghe ok rồi, cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Rồi, thank you, thank you, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, đó và bây giờ đó thưa quý ông bà và quý anh chị em thưa quý vị ông bà và quý anh chị em nếu như vậy thì bao nhiêu lâu nữa người tàu sẽ tràn ngập việt nam tôi đã nói cái điều này rất là nhiều rồi phải không ạ báo trung quốc báo của tàu cộng đó báo của tàu cộng đó họ đã gọi việt nam bằng cái tỉnh nam tức là họ đã họ họ đã nói với người dân của họ rồi nó là một cái tỉnh của của đất mẹ của con gấu mẹ của con gấu trúc mẹ và đảng cộng sản việt nam đã xác nhận cái điều đó với họ và như vậy là bây giờ họ chỉ báo họ chỉ nói cho người dân họ biết thôi chúng ta người dân bị lừa chúng ta cứ vẫn còn ngủ mơ chúng ta không biết là kể như là bây giờ giữa đảng cộng sản của tàu cộng với đảng cộng sản việt nam nó đã nó đã là là kít kít với nhau rồi nó nó đã nó đã ôm nhau nó hôn rồi và bây giờ tụi tàu cộng gọi việt nam mình là một cái tỉnh nam gọi là cái tỉnh nam ok gọi là cái tỉnh nam và và đầy là là là thưa quý ông bà và quý anh chị em họ đưa những cái hình ảnh biểu tình lên họ đưa những cái hình ảnh biểu tình và có tàu cờ của của của tỉnh Phúc Kiến cờ của tỉnh Phúc Kiến và họ viết một cái bài báo và họ cho rằng cái bài báo bài báo này viết ra một trong cái bài báo là bảo rằng là dân đó, là Việt Nam chúng ta đó là muốn muốn trở thành người Tàu dân Việt Nam chúng ta là muốn sát nhập với người Tàu dân Việt Nam của chúng ta dân Việt Nam của chúng ta làm là kêu gọi là chính phủ Việt Nam là là là hãy hãy ờ, hãy làm lẹ lên tức là đã là làm cho cho cho cho cho cho để trở thành người dân người công dân Tàu và người dân họ rất là ngưỡng mộ ờ, ngưỡng mộ là bởi vì những cái bài báo nó lấy những cái tấm hình nó lấy những cái tấm hình mà người dân đi biểu tình có cờ đỏ sao vàng chứ nó không lấy tình tình biểu tình những cái hình biểu tình ở phía nam nó lấy những cái tấm hình mà người ta đi biểu tình mà cầm cờ đỏ sao vàng đi đó thưa quý vị thưa quý ông bà và thưa quý anh chị em và nó làm như vậy bởi vì vậy cho nên tôi đã giải thích cái vấn đề này rất là nhiều lần mà quý ông bà và quý anh chị em và những người rất tiếc là những người ở ở ở mà vẫn còn cầm cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đi biểu tình đó họ không có khái niệm họ không có hiểu được và không họ không chịu listen họ không chịu nghe họ không chịu nghe ok đó cho nên khi mà nói tới cái vấn đề đó tôi đã nói với quý vị và cho tới bây giờ tại tại sao mà người tàu họ viết báo như vậy là bởi vì sao bởi vì cái anh chị em coi nè ok đây là cái cái lính của binh đoàn 2 của tỉnh Phúc Kiến và cờ của tỉnh Phúc Kiến chữ Tàu vào những cái thập niên mà 40 50 ok vào thập niên 40 50 cái binh đoàn 2 của họ cái cờ của họ là gì cờ của họ là cờ đỏ sao vàng gồm vừa cờ đảng cộng sản quốc tế và vờ cờ của tỉnh phúc kiến họ bỏ cái búa và cái liềm vào cái ngôi sao vàng thôi à, nhưng mà đó là cái cờ đó là cái cờ gì cờ đỏ sao vàng của tàu cờ đỏ sao vàng của tàu thấy không của tỉnh phúc kiến và đây là người tàu họ đã xài người tàu họ đã xài những quân đội tàu họ đã xài thưa quý ông bà và quý anh chị em ok rồi để cho anh chị em thấy cái hình đó đó là tôi, tôi lấy từ trong những cái website của tàu nha tôi lấy trong website trong cái tài liệu lịch sử của tàu nha lấy ra nha chứ không phải lấy của tài liệu Việt Nam Việt cộng nha của tàu đó anh chị chữ tàu chữ tàu cờ tàu đồ này nọ và lính của tàu đó. họ dùng cái cờ như vậy ok đây cái mà gọi là cái gì gọi là cái vạn lý trường chinh ok tức là cái cuộc tháo chạy toán loạn của Mao Trạch Đông lúc bây giờ bị tượng giới thạch đánh tơi tờ, tơi bời họ chạy 26.000 à, à, 26.000 cái, cái km tức là họ chạy trốn đó thưa quý ông bà và quý anh chị em gọi là cái cuộc vạn lý trường chinh và Mao Trạch Đông đó, ok Mao Trạch Đông lúc bây giờ đó gặp tướng gì à, thuần thuần ao quấy thầy áo quấn gì đó cái tướng tàu này nè và cái cờ đó là cờ gì cờ đỏ sao vàng đó anh chị em ok cờ đỏ sao vàng Thấy không cờ đỏ sao vàng của tàu đó, đó anh chị em coi cho kỹ đi không đồng bào việt nam coi cho kỹ đi cho tới bây giờ quý vị đi cầm cờ máu quý vị biểu tình quý vị đi cầm cờ đỏ sao vàng quý vị biểu tình thì tụi tàu nó lấy cái hình ảnh đó tụi tàu nó lấy cái hình ảnh đó nó nói như sao tụi tàu nó lấy cái hình ảnh đó nó nói với nhân dân tàu là người việt nam muốn gia nhập tàu vì vậy cho nên người tàu cứ tràn qua việt nam nó lùa người tàu xuống tụi đảng cộng sản tàu nó lùa người tàu xuống việt nam mình quý vị chống đỡ nổi không đảng cộng sản việt nam mở cửa ra đảng cộng sản việt nam đồng ý mở cửa ra để cho tụi tàu nó lùa người xuống và khi tụi tàu nó lùa người xuống rồi đó quý vị làm sao chống đỡ nổi và tôi đã nói rất là nhiều lần tôi đã nói rất là nhiều lần quý vị tự ái quý vị cho rằng là kệ như là bát vedant cờ đấy là, là, là đồ ngu ngốc tôi nói là những cái người mà cho tới bây giờ mà vẫn còn nói xin lỗi chửi là là tự ái khi mà tôi nói nặng lời chửi đó thì thì sợ bà con tự ái nhưng mà thật sự mình làm như vậy mình rất là ngu ngốc mình ngu ngốc là bởi vì sao là bởi vì mình tạo điều kiện cho tụi tàu nó có cơ hội xâm lăng mình chính mình thôi bởi vì mình dùng cờ của một tỉnh của nó mà mình dùng cờ của của đất nước nó thì nó có điều kiện để nó viết báo để nó viết báo để nó tuyên truyền rằng mình muốn làm dân tộc nó mình muốn gia nhập với nó vì vậy cho nên nó mới nó mới có cơ hội nó viết báo và khi mà nó viết báo như vậy nó lùa người dân xuống Việt Nam ok rồi lính Trung Cộng lúc bây giờ ok lính trung cộng lúc bây giờ quân đội nhân dân trung hoa trung cộng đó. thưa quý ông bà và quý anh chị em cái cờ của họ là cờ gì có phải cờ đỏ sao vàng không đó. Dạ. rồi bây giờ những cái em dư luận viên đó những cái con bò đỏ bò đen gì đâu đó trời anh nói như vậy đâu đúng tại vì cái cờ nó là có hàng chữ tàu còn cờ mình không có hàng chữ tàu <laughs> không họ lý luận đó, họ lý luận là sao là cái cờ của tỉnh phúc kiến đó cờ mà anh nói đó nó có hàng chữ tàu còn cờ Việt Nam mình không có hàng chữ tàu nó chỉ khác có bao nhiêu thôi và họ lý luận đó thưa quý ông bà và quý anh chị em họ bảo rằng là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến đó cái cờ của binh đoàn 2 đó ok cái cờ của những cái thằng tàu đó của những thằng cộng sản tàu này đó đó, đó cái này là một một cái tài liệu mà trong một cái cuốn phim mà nói về cái cái cái cái cái cuộc cách mạng ờ, đóng và mở ngoặt của Mao Trạch Đông lúc bây giờ và đó là cái cờ mà bây giờ cộng sản việt nam bắt người dân phải xài người dân đi chống đảng cộng sản thì lại đem cái cờ của tỉnh phúc kiến đi theo người dân đi biểu tình lại cầm cờ của tàu đi biểu tình chống thằng con của là trung cộng thằng trung cộng là cha thằng cộng sản việt nam là con mình đi chống thằng con mình cầm cờ của thằng cha đi theo thì bây giờ thằng cha nó nói ô người dân việt nam thích thích mình quá thôi bây giờ mình qua việt nam mình ở bởi vì đồng bào việt nam mình bởi vì người dân Việt Nam mình cho phép tạo điều kiện thuận lợi và cho phép tàu xâm lăng đừng đừng có trách ai cả Đó. Đấy. ok coi đi đó trong báo của tàu đó anh chị em ha rồi họ lấy cái những cái hình nào họ lấy những cái hình người dân đi biểu tình à họ lấy người dân ở miền bắc đi nè người dân ở miền bắc đi biểu tình cầm cờ nè thưa quý ông bà và quý anh chị em cầm cờ này, nọ đi biểu tình thì họ đưa vào đó à, ở trên là đưa đưa lên là cực ờ, lực phản đối rồi là nhà cầm quyền cực lực cái gì hết à, rất là nhiều nhưng mà lại cầm cờ của đảng cộng sản đi biểu tình à, phản đối <laughs> phản đối chính phủ ơi phản đối đảng ơi nhưng mà cầm cờ của của tàu cộng và trung cộng đi biểu tình vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội để viết cái bài báo này đó vì vậy cho nên họ mới có cái cơ hội để viết cái bài báo là người dân Việt Nam xuống đường người dân Việt Nam là là đi biểu tình xuống đường kêu gọi là chính phủ là gia nhập là tàu tàu cờ ok đó rồi họ đưa những cái tấm hình lên là cái cờ của họ cái cờ của Việt Nam không Việt Nam bây giờ xài cờ của họ Việt Nam bây giờ đó là những người dân Việt Nam rất là hoan nghênh <laughs> người dân Việt Nam rất là sung sướng và hoan nghênh là cầm cờ của là là đế quốc mày để đi biểu tình ủng hộ ủng hộ cho China ủng hộ cho Trung Quốc và xin sát nhập vào Trung Quốc ai tấm hình rất là rõ ràng thưa quý ông bà và quý anh chị đau chưa quý vị đã thấy đau chưa quý vị đã thấy là cái này gọi là gì cái này gọi là chúng ta gọi là gì gọi là đấu tranh theo định hướng xã hội chủ nghĩa chúng ta đấu tranh theo cộng sản nó vạch ra mình đi biểu tình chống nó mà mình cầm cờ của tỉnh phúc kiến mình đi biểu tình mình chống đảng cộng sản mình chống cái gọi là chính phủ cộng sản thì mình lại cầm băng rôn mình làm cầm cờ kêu là chính phủ ơi cứu dân nhà nước ơi cứu dân tá so bây giờ tôi phải dùng cái từ gì thưa quý vị ông bà và quý anh chị em bây giờ quý vị nghĩ rằng là tôi phải dùng cái từ gì đó vậy thôi chúng ta đi đi biểu tình mà chúng ta lại cầm cái cờ của đảng cộng sản chúng ta đi biểu tình mà chúng ta cầm cái cờ của tỉnh phúc kiến chúng ta đi biểu tình mà chúng ta dân mang đồ là giống như là tàu khựa như vậy thì tàu khựa nó đem cái tấm hình của quý vị nó so sánh nó đưa ra tức là người dân việt nam ủng hộ à, người dân việt nam à, người dân việt nam ủng hộ cho cho tàu người dân Việt Nam muốn sát nhập vào đế quốc mẹ ok người dân Việt Nam người dân Việt Nam ở đây muốn sát nhập với là đế quốc mẹ vì vậy cho nên chính người dân Việt Nam chúng ta chính những cái người biểu tình mà cầm những cái cờ đó đã cho họ đã cho họ cái điều kiện đã cho họ một cái cơ hội để họ mị dân họ để họ viết những cái bài báo như vậy để họ lùa hàng ngàn hàng ngàn hàng triệu thanh niên tộc để họ lùa họ lùa những cái người dân tàu đi xuống Việt Nam tràn vào Việt Nam tôi báo cho quý vị biết không lâu cái con số dân số dân số Việt Nam không còn 90 triệu nữa dân số Việt Nam sẽ lên mấy một trăm mấy chục triệu 200 triệu chứ không còn 90 triệu nữa. khi mà người Tàu đó họ được mở cửa đó khi mà người Tàu được là nhà cầm quyền của Tàu đó bắt đèn xanh lên và được đảng cộng sản mở cửa ra là ở trên này họ tuồn xuống họ tuôn xuống giống như là thác đổ đó dòng thác tàu mình gọi là thầm dòng thác tàu sẽ âm âm ao ao đổ vào Việt Nam thưa quý ông bà và quý anh chị em cái con số nó không còn 90 triệu nữa con số nó lên 150 triệu con số nó lên 200 triệu easy rất là easy rất, rất là mau không có gì khó cả họ đưa những cái những cái hình ảnh như vậy đó đó thấy không những cái billboard những cái hình ảnh như vậy ở ở tất cả đất nước tàu dọc cái đường mà đi xuống là là những cái cửa khẩu lào cai móng cái mà để mà đi qua việt nam đều có hình cờ đỏ sao vàng đều có hình người anh em đều có là bác mao và bác hồ là hồ chó mèo là này nọ chúng ta là anh em núi liền núi sông liền sông bên kia là đồng chí bên đây là chí đồng tức là trong tương lai sẽ không còn cái biên giới nữa cái biên giới mà ở nam quang rồi này nọ không còn nữa và tất cả những cái này nó nằm cấm dọc từ ở sung chen từ ở lưu xung quân rồi này nọ đi vào lãnh thổ việt nam đi vào, vào biên giới việt nam cứ chưa đầy hai mao cứ chưa đầy một khúc là có cái billboard như vậy cứ chưa đầy một khúc là có cái billboard như vậy và họ tuyên truyền như vậy chúng ta mất nước chưa có anh chị em nào cho tôi biết chúng ta đã mất nước hay chưa yes or no trả lời cho tôi biết đi yeah. Dạ. và đây là trong cái phim một cái phim ok một cái phim mà tôi lấy từ trong cái phim của tàu ra anh em chữ tàu phim tàu mình mình mình lấy ra cái hình cờ đỏ sao vàng của quân đội Trung Hoa lúc bây giờ Mao Trạch Đông còn trẻ măng ha Mao Trạch Đông còn rất là trẻ đi trên ngựa trong cái cái gọi là vạn lý trường chinh đó, tức là cuộc tháo chạy của đảng cộng sản và Mao Trạch Đông đó, trong cái cuộn phim đó, đó ok đó là Mao Trạch Đông hình còn trẻ nè à, và cái hình cái cái lá cờ đỏ sao vàng các bạn cho tôi biết đi đầy đủ để chứng minh cho các bạn là cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tàu hay chưa bao nhiêu đã đầy đủ chứng minh chưa hả và cho tới bây giờ thưa quý ông bà và quý anh chị em cho tới bây giờ không phải là mình nói một lần mình nói hai lần mình nói rất là nhiều lần tôi mong rằng tôi mong rằng quý ông bà và quý anh chị em một khi đi phản đối nhà cầm quyền cộng sản việt nam đi biểu tình chống tàu đừng bao giờ cầm cái lá cờ của tỉnh phúc kiến tự vì điều tôi nói trước bây giờ đã xảy ra tôi nói rằng khi mà quý vị cầm như vậy nó không khác gì mình ủng hộ họ mà lúc đó tôi chưa có nghĩ ra là nó sẽ viết bài báo tôi chưa có nghĩ ra đó là nó chơi cái chiêu là tuyên truyền lật ngược cái này gọi là tuyên truyền lật ngược đó anh chị tức là cái chuyện đúng bên này mà nó lật lại nó nói đúng bên kia gọi là tuyên truyền lật ngược tôi chưa nghĩ ra và bây giờ mình mới hết hồn lúc bây giờ mình khuyên anh chị em mình nói với anh chị em viết những bài viết nói đừng bao giờ đi biểu tình cầm những cái băng rôn màu đỏ đừng bao giờ đi biểu tình cầm những cái lá cờ của tỉnh phúc kiến tại vì nó infected nó nó nó nó nó nó không có good mà lúc đó mình chưa nghĩ ra là tụi truyền thông tụi mà tàu nó làm như vậy và bây giờ khi mà mình hết mình đụng tới rồi mình mới hết mình nói chết mẹ too late tức là bây giờ tất cả những cái hình ảnh như vậy ok tất cả những cái hình ảnh mà như vậy đều nằm trên bài báo, bài báo của tàu những cái hình ảnh như vậy đều nằm trên bài báo của, của tàu vậy anh chị em đi biểu tình có công dụng gì vô tình mình đi biểu tình để mình đả đảo cộng sản ở đâu mình không thấy mình đi biểu tình để đả đảo cộng sản rồi này nọ mình chống tàu đâu không thấy mà mà ngược lại mình đi ủng hộ cho tàu theo như bài báo nó viết rất là rõ ràng cuối cùng mình đi ủng hộ cho tàu như vậy thì cái công cốc mình làm để làm gì thưa quý ông bà và quý anh chị chúng ta chúng ta đi biểu tình chống tàu chúng ta cầm cờ tàu như vậy cho nên người tàu nó mới nói là chúng ta ủng hộ nó nếu mà chúng ta không cầm cờ tàu thì tàu không tụi tàu nó không có một cái lý do gì để mà nó viết những bài báo như vậy cả tụi tàu nó không có cách nào để nó tuyên truyền cả người dân việt nam chúng ta cho tàu một cái cơ hội để tụi nó tuyên truyền ok rồi đó và bây giờ đó tôi trình bày cho quý vị tất cả những cái này tôi nói thật với quý vị làm việc đó, khi mà làm việc trong những cái cái cái cái uh, trong những cái phao trong những cái uh, cái mà liên quan đến tàu và cộng sản Việt Nam đó, tôi rất là nhức đầu từ vì khi mà đụng vào đó toàn là màu đỏ không à mà cái màu đỏ đó nó làm nó nó làm cho cho mình khó chịu cái màu sắc đó anh chị em nó nó nó ảnh hưởng tới cái thần kinh của mình nó ảnh hưởng thế nào khi mà mình ngồi mình phải lấy những cái tấm hình đó ra từ trong website của tụi nó ra rồi mình phải phải in ra rồi này nọ đó mình cứ phải nhìn thấy những cái hình ảnh này mình thấy màu đỏ hoài cái tự nhiên mình bị nhức đầu giống như máu mình nó lên như vậy và tôi rất là rất là là là, là mệt khi mà khi mà phải phải phải phải làm những cái đó và tôi chỉ cố gắng tôi chỉ cố gắng là chứng minh cho đồng bào ở trong nước thấy bao nhiêu năm nay quý vị không có chịu lắng nghe bao năm năm nay quý vị không có chịu lắng nghe và tất cả những cái hình ảnh này lấy từ ở website của tụi tàu đó anh chị phim ảnh lấy chụp từ trong phim ra của tụi nó ra cũng là từ của tụi tàu từ trong những cái website của tụi tàu người ở trong nước không không không có chịu làm những cái đó không có đi tham khảo không có đi coi hoặc là hoặc là có muốn cũng không được là bởi vì bị chặn À, bị bị bị bức tường lửa gì đó à, bức tường lửa gì nó chặn lại làm sao coi được cái phim mà mà mà của Mao Trạch Đông chạy chạy lại làm sao coi được một cái phim vạn lý trường chinh một cái cuộc tháo chạy của đảng cộng sản làm sao tụi cộng sản nó dám tuyên truyền ra là làm Mao Trạch Đông đã có lần là kể như là 46 46 ngàn quân mà bị tưởng với thạch bao vây đánh chạy cả là 26 26.000 à, gì à, km gì đó. ok rồi đó là kể như là là 26.000 đúng rồi rồi đó là kể như là là là chạy tháo chạy mà còn có 7.000 quân thôi mà nếu mà không có Nhật mà nhảy vào đó cái lúc đó mà mà mà mà ở China cái lúc đó mà cái đệ nhị thế chiến không xảy ra đó mà Nhật không nhảy vào đó thì tưởng giới thạch không không phải là điều quân chuyển quân để đánh lại với đánh lộn lại với Nhật đó tức là chống Nhật đó thì Mao Trạch Đông không có cơ hội để trở mình không có cái đảng cộng sản Trung Hoa bây giờ đó Trung Cộng bây giờ đó, đó. Thành, thành ra thưa quý ông bà và quý anh chị em coi những cái tài liệu đó coi những cái phim đó và vào ở trong website của họ để tìm hiểu những cái gì mà họ nói họ đưa lên để chúng ta hiểu được và để chúng ta thấy được chúng ta thấy được những cái hình như vậy mà người dân ở trong nước á, người dân ở trong nước vẫn còn ôm ấp vẫn còn cầm cái lá cờ đỏ sao vàng để mà đi biểu tình thì tôi tôi bó tay tức là chúng ta thấy những cái hình ảnh như vậy của quân đội của tàu những cái cờ đỏ sao vàng như vậy mà cho tới bây giờ người dân tàu vẫn còn ôm cái cờ đỏ sao vàng ôi rồi ôi bán ơi đàn ơi cứu dân nhịt mẹ ôi rồi ôi bán ơi đàn ơi là bây giờ là chúng ăn hiếp chúng con ờ, bác ơi đảng ơi cứu dân làm gì có cái chuyện đó thưa quý ông bà và chú em chị em làm gì có cái chuyện bác và đảng cứu dân họ là những người cướp mà tôi đã nói rất là nhiều lần họ là những người đem những cái lá cờ này về từ tàu về đất nước Việt Nam mà. làm sao mà quý vị cầm những cái lá cờ này để quý vị đi vướng tình mà quý vị người ta có thể là cứu quý vị được trong đoàn quân của Mao Trạch Đông là cờ đỏ sao vàng là rần trời như vậy thì bây giờ làm sao mà làm sao mà có thể là bảo rằng là là, là họ sẽ giúp chúng ta Đấy không và bây giờ quý vị cầm cờ đỏ sao vàng quý vị đi biểu tình quý vị dâng những cái biểu ngữ là cực lực phản đối là yêu cầu chính phủ là phải là không có giao đất rồi văn đồn như thế này thế kia thì họ lấy cái hình này họ nói là kiểu như là quý vị kêu gọi không họ viết một bài báo tiếng tàu họ họ nói cho người dân tàu biết á, là quý vị mong muốn đất nước Việt Nam trở thành tàu trở thành một tỉnh của tàu vì vậy cho nên người dân tàu muốn đi miền Nam muốn đi xuống hướng Nam cứ đi đi đảng cộng sản đã mở cửa không họ không có cần quốc tịch không có cần à, là visa đâu gì cả đi qua cửa khẩu là kể như khỏi cần xét giấy tờ cứ ào ạt xuống cứ ào ạt xuống đó Thấy không chống nổi không đỡ nổi không không đó rồi thưa quý ông bà và quý anh chị em như vậy thì chúng ta thấy cái chuyện gì xảy xảy ra tôi chỉ trình bày như vậy thôi còn cái picture cái hình ảnh nó xảy ra như thế nào quý vị tưởng tượng nha hãy tự mình suy nghĩ và tưởng tượng lấy ok ok đừng có để tôi nói phải tưởng tượng lấy đồng bào ở trong nước cứ suy nghĩ tưởng tượng đi năm cái thằng đàn ông bên tàu á, mới có một con gái tàu sự chênh lệch giữa giới tính năm thằng đàn ông có một con đàn bà một con đàn bà đó lấy một thằng đàn ông còn bốn thằng đàn ông khác đi đâu đi vô Việt Nam sẽ đi vào Việt Nam rồi rồi thưa quý ông bà và quý anh chị em cũng tại dân Việt Nam cho Tàu cái cơ hội để chuyên tuyên truyền cho dân họ Đó. lỗi chúng ta lỗi của người dân xuống đường biểu tình mà cầm cờ của tỉnh Phúc Kiến những cái người có đầu óc những cái người là kể như có internet à, có internet những người nghe livestream của là cậu chính livestream của là huy đức mà không chịu mở mang cái cái kiến thức của mình ra vẫn ôm khư khư cái tôi của mình vẫn bị là kiểu như khóa cửa cái bộ não này và vẫn tổ chức những cái cuộc biểu tình xuống đường bằng những cái băng rôn màu đỏ bằng những cái lá cờ máu thì lỗi mất nước là một phần do quý vị đừng trách đảng cộng sản để làm cái gì cả tại vì quý vị ủng hộ họ quý vị cho phép tàu có cái cơ hội để tuyên truyền ok rồi thưa quý ông bà và quý anh chị em có nhiều người hỏi tôi đó là có sáng tôi nghe có một cái cô đó của livestream cô bảo rằng là tàu là chơi buồn ngải là rất là giỏi sai no em nói như vậy sai tàu không có chơi buồn ngải mà tàu đó là nó nghiên cứu về cái địa lý về cái cái cái cái cái phong thổ chứ không phải là bùa ngải bùa ngải nó hoàn toàn khác nhau bùa ngải là phải nói tới dân thái phải nói tới thái lan phải nói tới campuchia phải nói tới lào nói mà dân mà bùa ngải ở á châu của mình đó là chúng ta phải nói tới là lào chúng ta phải nói tới campuchia chúng ta phải nói tới tràm chúng ta phải nói tới thái lan còn đó là tàu cộng là phong thủy thành ra thành ra đừng có nhầm lẫn những cái đó cái phong thủy là một cái môn khoa học thời xưa họ nghiên cứu về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cái vận chuyển của cái ngũ hành để nó tạo cái thuận lợi vươn lên nó tạo cái thuận lợi trong cái cuộc sống của con người thực tế ra cũng giống như ở ở mỹ này nè họ không nghiên cứu về phong thủy gì cả nhưng mà họ có một cái cách để mà tìm để mà để mà làm sao để mà đặt những cái kỳ quan đó đều nằm ở trên phong thủy cả ví dụ như cái cái cầu vòng ở sang lút cái arch đó, cái arch tức là nó nằm ở trên cái mu của con con rùa ở một cái điểm cao á, là của của một cái cái cái thành phố nó nằm ở ngay trên cái điểm cao đó họ xây cái cầu vòng ở bên đó ở phía sau là con sông tức là rồng đó là thủy long nguyên một cái con sông Mississippi như vậy cái đường mà 70 đó anh chị em cái West 70 qua bên kia nó là hai cái chân của con cọp súng 70 nếu mà cái người mà nghiên cứu về phong thủy đó họ nhìn thấy cái đó là họ biết đó là nó nó được xây dựng bằng phong thủy nhưng mà người Mỹ họ đâu có biết gì về phong thủy đâu xây dựng phong thủy nhưng mà họ có cái cách khoa học của họ vì vậy cho nên khi mà nói tới người Tàu đó người Tàu vua về phong thủy chứ không phải là bùa ngải nha em gái nói mà người Tàu mà bùa ngải là trật lắc nói bậy phải nói là phong thủy chứ không phải là bùa ngải bùa ngải nói về giới âm tức là luyện luyện về về về về tinh về ma luyện về cái giới âm hoặc là như triệu binh nè không tức là gom binh lại đó rồi nuôi thiên linh cái nè tất cả những cái đó gọi là thế giới bùa ngải họ trồng những cái cây giống như là ó malai để đi giết người nè rồi họ sử dụng binh dụng ma cái đó gọi là bùa ngải mà nói về tới bùa ngải thư ém rồi này nọ đó thì chúng ta phải nói tới thái lan chúng ta phải nói tới Lào tới Campuchia chứ không phải Trung Quốc Trung Quốc là vua sử dụng độc chứ không phải vừa sử dụng vua ngại Trung Quốc họ Trung Cộng đó là họ vua sử dụng độc và bên cạnh đó, đó họ là phong thủy vì vậy cho nên khi mà nói tới phong thủy đó là tuổi tàu đó thưa quý ông bà và quý anh chị em họ nghiên cứu rất là kỹ họ nghiên cứu rất là kỹ về vấn đề phong thủy vì vậy cho nên có nhiều người bảo rằng đó là khi mà khi mà mà mà mà thằng à, thằng à, tô định hay cái thằng gì nó trồng cái trụ đồng nó tôi tôi suy nghĩ hay gì đó và bảo rằng đó là cái trụ đồng này nó sẽ là đóng vào cái quyệt rồi này nọ rồi vua Việt Nam mình mới kêu dân lấy đá chọi cứ lại đá rồi chọi riết là nó nó phủ cái trụ đồng luôn đó cũng là một cái câu chuyện về phong thủy hoặc là hoặc là người Tàu họ cố vấn xây cái lăng Hồ Chí Minh à, xây cái lăng Hồ Chí Minh ở trong cái long mạch nó ngay nằm ngay cái điểm huyệt long mạch của con rồng tức là cái đại mạch của cái cổ của con rồng đó. thưa quý vị thưa quý anh chị em mà nó lên nó nằm ở chính để mà nó lên trên cái đầu của con rồng đó là nếu mà nói về khoa học đó là cái đường chính của một cái động mạch máu đưa lên trung ương thần kinh não nếu mà cái động mạch đó mà bị chặn nó bị đứt đó, thì thì cái người đó gọi là gì cái người đó gọi là gì gọi là là bán thân bất toại bị tai biến mạch máu não đại khái như vậy đó cái con người của mình đó giống như là giống như là dân học võ phải tôi nói là khi mà các anh dùng cái chiêu của karate mà nó chặt vô hai cái cổ nó đánh hai cái này mà nó bứt hai cái gân cổ này đó là cái người đó phế thải bị bị bể hai cái động mạch chính để mà máu từ tim nó đưa lên đầu và cái lăng mộ của Hồ Chí Minh được xây được cấm ngay trên cái động mạch chính để mà để mà đưa đưa máu lên trên đầu đó thưa quý vị thưa quý ông bà và quý anh chị em đó hồi sáng tôi có nghe một cái livestream cho nên tôi mới tôi mới nói một chút về cái này chứ thực ra đó thì tôi không có thời gian để nói cái này Việt Nam mình được ví giống như một con rồng ok Việt Nam mình được ví giống như một con rồng thưa quý ông bà và quý anh chị em con rồng cháu tiên ông nghe cái câu đó không và chúng ta tự hào chúng ta tự hào Việt Nam mình là con rồng cháu tiên và thật cái bản đồ của Việt Nam mình giống như một con rồng giống như một con rồng đang đang bay lên vậy đó rồng nó được chia ra làm nhiều loại nếu mà anh chị em nào nghiên cứu về rồng đó gồm có là rồng trời này gồm có rồng đất này gồm có rồng nước nữa không long vương đó rồng thủy long vương ở dưới nước không rồi đầm, rồng trời là gì là thiên long đó, chị em là những những cái loại rồng rồng được chia ra làm nhiều loại đó, rồng được chia ra làm nhiều loại hắc long không rồi hỏa long rồi bạch long tức là những cái loại rồng được miêu tả qua cái cái cái màu sắc hoặc là qua cái cái dáng của con rồng thì Việt Nam mình được cho là con rồng đang bay lên hay bay ngửa lên để bay lên trời qua cái bản đồ mà những cái nhà đó những cái nhà họ họ họ họ nghiên cứu đó những cái nhà đó họ tưởng tượng ra họ vẽ đó thưa quý ông bà và quý anh chị em thì Việt Nam chúng ta là như thế này ok rồi bây giờ đó cái um, cái lăng Hồ Chí Minh nó nằm ở ngay cái điểm chính ngay cái điểm mà ở trong giữa cái đường gạch sống vô đây thì cái lăng nó nằm ở ngay giữa đây okay. nó nằm nó nằm ngay ở giữa chính ở trên trên, trên cái, cái cái đầu này đó à. rồi bây giờ xong xuôi đâu đó rồi bây giờ sao rồi bây giờ tại tại sao anh chị em cho tôi biết đi anh chị em cho tôi biết là tại sao tàu nó không có chọn chỗ nào mà nó chọn là vân đồn bắc vân phong và phú quốc tại sao vậy tại vì nó đánh vào tử quyệt ba cái tử quyệt của việt nam bây giờ anh chị em thử nghĩ coi bây giờ là anh chị em là bây giờ làm giùm tôi làm liền lấy cái tay ký vô cái mũi mình đập vô lỗ mũi mình cái bụp cái thử coi thử chuyện gì xảy ra thấy không nó đánh vào ngay ngay cái tử quyệt nó đánh cho mình đó thưa quý vị thưa quý anh chị em bắc văn phong nó nằm ở ngay cái chỗ văn à, văn đầu nó nằm ở ngay đó tức là ngay trên cái đường sống mũi của con rồng ra như vậy và nó đặt cái cái cái tử quyệt ngay đó ừ. nó cấm trụ ngay đó nó đặt tử quyệt ngay đó bây giờ sao mình mình làm sao sống còn Đấy không? rồi cái trái tim của con rồng nằm trên 2 phần ba bản thân của nó Đấy không? Đó. tuy là đây là một cái vật tưởng tượng hay là trong truyền thuyết trong truyền thuyết à, con rồng nó là như vậy nó không có thật à, là là là sách vở để lại như thế này đấy các không cần biết bây giờ mình nói theo ông bà của mình mình nói theo cái bản đồ của mình mình nói theo cái sự mà mà người Việt chúng ta mình là con rồng cháu tiên và đất nước mình là con rồng thì bây giờ một cái tử quyệt khác là ngay cái trái tim của con rồng done nó, nó đóng ngay vô ngay trái tim của con rồng tức là bị đập đồ bị đâm tim và bị đập đuôi một cái con vật mà thưa quý ông bà và quý anh chị em một cái con vật dù cho đó là linh thú ok dù cho đó là linh thú mà bị đâm vào ba tử quyệt như vậy làm sao sống được ok làm sao sống được rồi hai cái chân mà ôm ra như vậy nó đem nó chặt mẹ bây giờ cái đường lưỡi bò của nó ok cái đường lưỡi bò của nó từ trên xuống dưới và nó cắt hai cái mấy cái chân của con rồng bây giờ cái chân đó đem là giống như gọi là gì coi chân rồng của mình nó giống như là là ờ, phụng chảo tức là chân gà làm phụng chảo rồi à, cái chân rồng của mình là bây giờ nó làm chân gà là chân vịt là hấp trao rồi đó. cái đường mà đường là là là là là um, lưỡi bò đó anh chị em cái đường lưỡi bò nó cắt sát này đó, à, cắt sát luôn rồi bốn cái chân của con rồng là bị à, bị làm phụng chảo rồi bị nấu rồi đem nấu rồi không còn nữa rồi bây giờ cái mình chúng ta tự hào chúng ta là con rồng châu tiên chúng ta là con rồng đất nước việt nam là con rồng bây giờ con rồng đập bị đập ba bị đập cho ba cái tử quyệt con rồng bị nó xách cây nó phan vô cái sống mũi gãi mẹ nó cái sống mũi là là văn đồn nó quấn ngay cái tử huyệt xong rồi bây giờ nó đâm một nhát ngay chỗ cái trái tim của con rồng nó đâm vô ngay cái điểm luôn ngay cái tử huyệt luôn coi đi đó, đó cái xuống này gan phổi này nọ cái tim con rồng nằm đây chơi phát ngay đó đóng cái trụ ngay đó rồi Đấy không là bắt văn phong rồi xuống với cái đuôi nó đập cho thêm một phát nữa ngay cái đuôi con rồng là phú quốc ba tử huyệt nếu mà nói về phong thủy đó ok nếu mà nói về phong thủy đó em gái phải nghiên cứu thật là nhiều phải nghiên cứu thật là nhiều tàu họ sử dụng phong thủy cho họ không có sử dụng bùa ngải nhớ nha phong thủy nha đó vì vậy cho nên cái phong thủy này nó vô cùng lợi hại nó vô cùng lợi hại đó là nói về theo phong thủy ok đó nói về theo phong bây giờ nói về theo khoa học bây giờ nói theo khoa học không nói theo theo phong thủy nữa cái bản đồ Việt Nam như vậy bây giờ ba cái cửa chính mà để giao tiếp giữa đất liền và biển ba cái cổng giữa đất và trời giữa đất và biển thì người tàu họ đóng cửa lại họ khóa lại họ làm chủ ở đó chúng ta làm sao sống chúng ta làm sao sống đó thưa quý ông bà quý anh chị em nói khoa học bây giờ chúng ta nói khoa học thôi đừng có nói về phong thủy phong thiết rồi gì đó nói ô cái mấy ông này trong cộng còn nói chuyện phong thủy nhưng mà tôi muốn nói một chút phong thủy để cho cô em gái hồi sáng livestream nói sai chỉnh lại vậy thôi còn nói về khoa học đó bây giờ chúng ta có cái điểm mà kể như ra cái vùng biển vịnh bắc bộ là cái nơi tàu mà vào vịnh hạ long đi lên vịnh hạ long cái danh lam thắng cảnh ở đó bây giờ chúng ta có cái điểm cái cửa để mà giao giao giữa trời và đất như vậy bây giờ tụi tụi tàu cộng nó chiếm ngay chỗ đó nó xây căn cứ quân sự ở đó nó xây là nhà cửa đó nó đem rác vào trong đó nó đổ nó nó ị ra đó nó ạch ra đó nó đẻ con đẻ cái nó sinh ra những cái tổ vi trùng khổng lồ ở trong đó chúng ta còn còn đường nào để mà đi chúng ta còn đường nào để đi? đó là khoa học chúng ta nói khoa học rồi bây giờ giữa cái điểm mà đường cong của đất nước Việt Nam rồi là cái khu Đà Nẵng Nha Trang như thế này là cái khu đó là đồng bào du lịch thế giới tới bây giờ đồng bào thế giới cả thế giới ngay tới Tàu là họ sợ hết cả thế giới bất cứ nước quốc gia nào chứ không phải Việt Nam Canada Pháp Mỹ Anh gì đó khi mà có người Tàu là họ người Mỹ họ bỏ họ đi một cái hàng tàu nhà hàng Tàu được bao nhiêu người Mỹ vào ăn đồ rất là ngon chứ đồ rẻ mà đồ ăn vô cái buffet của Tàu trả bao nhiêu 15 đồng thôi mà 15 đồng trong khi đó họ chỉ mua được cái hamburger nhỏ nhỏ về thôi dưới một ly nước ngọt thôi mà họ đi ăn McDonald's thà là họ đi ăn McDonald's trả 15 đồng 17 đồng chứ họ không vào ăn buffet của Tàu why là bởi vì không xài được ồn ào dơ dái bẩn thỉu mất dạy lưu manh bị ổi đê tiện vô liêm sĩ còn bất cứ cái từ nào là tụi tàu nó lạnh hết là tụi tàu nó lấy hết vì vậy cho nên tụi tàu đó anh chị em mà họ đi tất cả quốc gia đi du lịch là dân giàu đó nha dân tạo mà dân mà đi du lịch mua được vé máy đi bay là đi du lịch đó, là dân giàu đó mà đi vào ăn buffet họ chụp giật thậm chí cái quầy đồ ăn của ta nó thò tay người ta để những cái nỉ để những cái gấp để gấp đồ ăn đó nó không lấy gấp gấp nó thò tay vô nó bóc trong cái thao đồ ăn của người ta nó bỏ vô dĩa của nó nó dơ giấy đến mức độ như vậy nó bẩn thỉu đến một cái mức độ như vậy cho nên người mỹ họ không họ họ họ không có dám vì vậy cả thế giới đều sợ tàu ok nhưng mà việt nam mình mà rinh tụi tàu vô đóng chốt ở đây vô mở cái cái cái đặc khu khu đặc gì ở đây là tụi tàu nó tràn ra thế giới nào dám đi du lịch việt nam nữa hả người Mỹ người Anh người Pháp người quốc gia nào dám đi tới Việt Nam mà để mà đi du lịch chung với người Tàu để đi tới đó để gặp tụi Tàu xả rác dơ giấy bẩn thỉu vân vân và vân vân đó là khoa học đó là khoa học thưa quý ông bà và quý anh chị em và cái phú quốc là cái gì phú quốc anh chị em biết là tôi đã nói rất là nhiều lần về cái vấn đề này cái kinh đào mà xẻ cái đảo của thái lan để cho du thuyền để cho thương thuyền đi qua đi lại để mà tránh bão tránh mưa hoặc là tu sửa tu sửa lại hoặc là thêm dầu nhớt và tụi tàu nó mua Thái Lan bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để cho chính phủ Thái Lan chấp nhận bán cái chỗ đó cho nó để nó mở cái kinh đào nhưng mà Thái Lan họ không chấp nhận mà nếu cho tới một ngày nào đó mà họ mua gục được tụi Thái Lan mở cái kinh đào đó và tụi tàu nó làm chủ luôn cái đảo Phú Quốc thì nó hút tỷ tỷ tự vì tất cả những thương thuyền tất cả những cái thuyền mà qua lại đó đều phải trả tiền và nếu có vào đó thì vào đó vào phú quốc để mà tu sửa để mà mua dầu để đổ thêm dầu hoặc tất cả này nọ là của tàu chứ không phải của việt nam mình đó là cái đuôi đó là cái đuôi ok hàng trăm trăm trăm trăm trăm trăm trăm trăm triệu triệu triệu ngàn tỷ mỹ kim nó nằm ở phú quốc nó nằm ở phú quốc và tụi tàu nó nhắm cái đó trong tương lai trong tương lai cái kinh đào Syria cái kinh đào Sarabe kinh đào là cung lung chen mình đặt gọi là cái kinh đào lung tung chen đó mà nó sẽ được cái một cái đuôi của Thái Lan để mà nó mở cái kinh đào đó ra nó đào được cái kinh đó để tàu bè lại rồi thì Phú Quốc là gì Phú Quốc là một cái trạm của thế giới Phú Quốc là một cái hòn đảo mà có thể nói là một cái trạm nghỉ ngơi tu sửa tàu bè của toàn thế giới đi ở hướng đó và anh cho em biết một cái chiếc tàu muốn đi ngang điều đó đi ngang cái cái đường đó phải trả bao nhiêu tiền từ vì anh đi vào lãnh thổ của người ta mà anh đi ngang của người ta anh phải trả tiền tại vì nó không phải là vùng biển quốc tế mà nó là vùng biển quốc gia mà nếu anh đi vào vùng biển quốc gia anh phải mua đường đi anh phải mua rồi tàu anh muốn đổ xăng đổ dầu thêm nhớt anh phải đậu vô đó rồi người ta đổ xăng đổ dầu cho nhớt anh nghỉ ngơi thủy thủ đoàn đồ này nọ nghỉ ngơi đó khách sạn rồi đó là là là là bỏ một một đồng lấy 100 đồng của bà Nguyễn Thị Kim Ngân bà nói sao là đem một cô gái xuống đó đứng làm đỉ là bỏ vốn tự có rồi lấy tiền về đó Nguyễn Thị Kim Ngân nói như vậy thì đó là cái mà gọi là phú quốc và đó là cái đuôi chúng ta không nói về phong thủy tôi nói về phong thủy mà tôi nói về khoa học tức là ba cái địa điểm ba địa điểm quan trọng nhất ba địa điểm quan trọng vô cùng về quân sự về chính trị về kinh tế thì tàu họ chiếm và khi mà họ chiếm rồi thì Việt Nam chúng ta chẳng còn cái gì nữa cả chẳng còn cái gì nữa cả ok còn cái gì nữa trời ơi đâu có gì đâu anh mình đi làm mướn cho tàu cũng được mà lúc đó bạn không còn cơ hội để đi làm mướn cho tàu một tỷ sáu người dân tàu họ đem dân họ qua để làm việc cho người tàu chứ bạn làm sao có cơ hội đi làm mướn cho tàu Excuse me. Đúng rồi. Làm sao bạn còn cơ hội đi làm mướn cho Tàu? Một tỷ sáu người dân Tàu ở bên Tàu không có công ăn việc làm. Bạn nghĩ rằng những cái công ty của Tàu ở bên Việt Nam sẽ mướn người Việt Nam làm sao? Wake up. Thức tỉnh đi. Thức tỉnh đi. Trời ơi, nói lối gì mà nào nó lãnh đạo mình còn sướng hơn việt cộng lãnh đạo mình <laughs> lại luôn lại luôn trời ơi chưa đâu em chưa đâu tân cạn à, tây tạng tân cương 42 triệu người dân bây giờ còn 6 triệu thôi à, còn 6 triệu thôi. vậy thì ba mươi mấy triệu người đó họ đi đâu hả coi thống kê đi đọc tài liệu coi thống kê đi trả lời cho tôi biết ba mươi mấy triệu người của Tân Cương Tây Cạn họ đi đâu bây giờ họ nằm trong những cái cơ thể của đảng viên Tàu cái thận của anh Mung Sang gì đó của Tây Tạng đó bây giờ nằm ở trong cái body nằm ở trong cơ thể của thằng Liêu Linh Liêu Linh Trinh là tỉnh trưởng là tỉnh bí thư tỉnh là quynh Chong cái ờ, cái cái um, cái gì cái cái thận rồi ờ, tới cái gì tới ờ, lá lách <laughs> à, lá lách cái lá, lá lách của chị lưu quân à, lá lách của chị lưu quân ở tây tạng bây giờ nằm ở trong lá lách của cái anh đó, ờ, của bà đó That's all. cơ thể của của những người tân cương tây tạng mà cái con số từ 42 triệu người dân xuống giờ xuống còn có 6 triệu ok 6 triệu tức là 36 triệu người bị diệt chủng bị bắt đem đi và lúc đó họ không cần vì đưa về tàu đâu lúc đó các bạn khỏi cần qua tàu để mổ để mà lại lấy nội tạng bên tàu họ sẽ có những cái xe di động họ sẽ có những cái xe bệnh viện di động và họ chạy trên đường phố các bạn đừng nói biểu tình lúc đó các bạn càng biểu tình tàu cộng họ càng thích bây giờ là cơ hội chúng ta biểu tình mà bây giờ nếu chúng ta không biểu tình đó, lúc đó rồi đó sau năm 2020 đó các bạn càng biểu tình người Trung Cộng họ càng thích là bởi vì sao họ sẽ bắt các bạn bỏ lên những cái xe bệnh viện di động mổ lấy nội tạng tại chỗ bỏ vô ướp lấy nội tạng tại chỗ chuyển về cho bạn ok chúng ta không có cơ hội nữa đó, đó thưa quý ông bà và quý anh chị em vậy thì vậy thì tại sao chúng ta biết được là tàu nó chọn ba cái địa điểm đó khi mà chúng ta biết được tụi tàu nó đã chọn ba cái địa điểm đó là ba cái địa điểm thuận lợi về vấn đề kinh tế đầu tiên tới vấn đề quân sự mà bây giờ chúng ta vẫn còn thờ ơ với thời cuộc chúng ta vẫn còn thờ ơ với mọi công việc thì thưa quý ông bà quý anh chị em còn cứu được hay không ok rồi xong Thưa quý ông bà và quý anh chị em, hôm trước tôi có nói về vấn đề 720 km vuông mà mà Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là lúc đó là Trần Đức Lương được giao cho Tàu đó. Đây là cái bản đồ Việt Nam. Ok thực ra đó thì trong cái đoạn này đó thưa quý ông bà và quý anh chị em chúng ta mất cái khoảng đất này tự vì cái thành phố mà Cho cho Chowi đó trong Yugo đó cách ở biên giới chúng ta chỉ có 26 km thôi nhưng mà bây giờ từ đây xuống tới đây tức là cái bản đồ nó đã bị vẽ lại anh chị em thấy cái đường đậm những cái đường đậm đó, thành phố Lào Cai hồi xưa muốn từ Lào Cai từ ngay trung tâm thành phố Lào Cai đi ra biên giới bao nhiêu km mới tới nhưng mà bây giờ ngay trung tâm thành phố Lào Cai một cái hình chữ V ngay đây cái điểm này đó, thưa quý ông bà và quý anh chị em là biên giới của Tàu Lai Châu Lào Cai Hà Giang chúng ta mất bao nhiêu đất 720 km vuông tính ra tổng số đất chúng ta bị mất vì vậy cho nên khi mà nó lấy được cái phần đất này rồi đó là bây giờ trong tương lai nó sẽ lấy luôn cái văn đồn nằm ở ngay cái điểm mà mà tôi nói là ngay cái mũi của con rồng đó, đó là trong tương lai đó là khi mà bị lấy như vậy rồi đó là thưa quý ông bà và quý anh chị em từ cái mỏ than cẩm phả này, lên tới cái đường này đó là nó sẽ nó nó nó, nó không còn là cái này nữa. ok nó không còn là cái này nữa mà nó sẽ lấy dài xuống tới dưới này luôn lấy luôn cả cái cái đó luôn là chúng ta đã bị mất rất là nhiều đó bây giờ anh chị em cho tôi biết đi tại sao phải vẽ lại đường biên giới là bởi vì đảng cộng sản phải cắt đất giao cho tàu và cái cái cái mỹ từ đó cái mỹ từ họ gọi là vẽ lại đường biên giới mà tôi đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần biên giới của Việt Nam và Tàu có từ ngàn xưa có từ hàng ngàn năm về trước không có một cái lý do nào không có một cái lý do nào tự nhiên đi vẽ lại đường biên giới cả đường biên giới bên kia của anh là của anh bên này của tôi là của tôi không có đất chó nào tự nhiên anh mua biên giới anh qua bên tôi cả không có lý do đó anh không có quyền gì cả nhưng mà họ dùng cái mỹ từ là hai nước vẽ lại đường biên giới sao người dân không đặt câu hỏi là tại sao phải vẽ lại đường biên giới mắc mới gì nhau mà phải là vẽ lại đường biên giới khi không vẽ lại đường biên giới để làm cái gì mà bây giờ chúng ta mất hơn 720 km vuông đất liền thưa quý ông bà và quý anh chị em rồi anh chị em thấy vùng biển vịnh bắc bộ không ok vùng biển vịnh bắc bắc bộ Hải Nam đảo Hải Nam tàu rất là nhiều hồi xưa đó thưa quý ông bà và quý anh chị em là chúng ta ok đây là hồi xưa à, hồi xưa chúng ta dài ra từ bên này cái mảnh đất ở trên này đó trước khi giao cho tàu đó là chúng ta có mảnh đất này và cái vùng biển vịnh bắc bộ của chúng ta nó rộng ra như vậy bây giờ đó thưa quý ông bà và quý anh chị em bây giờ được vẽ lại ok không có không có từ từ ở đây nữa ok không có từ ở đây kéo dài xuống qua bọc cái đảo hải nam của tụi tàu nữa mà bây giờ chúng ta phải từ cái cái cái đường biên giới mới nữa. ok, từ cái đường biên giới mới nữa. đó ok từ cái đường biên giới mới này sát vô bờ từ đây xuống đây đó anh chị em nó đem súng cà nông nó bắn vô tới đất liền của mình tụi mà hải pháo đó tức là tàu tụi tàu của tụi tàu đó tụi hải quân đó nó để tàu ở ngoài cái này nó bắn pháo mà mà mà pháo pháo cỡ 12 ly 7 nó bắn cũng, cũng vô súng 12 ly 7 nó bắn cũng tới mình và chúng ta mất 3 phần biển vịnh Bắc Bộ chúng ta mất 3 3 phần tư vùng biển vịnh Bắc Bộ chúng ta mất hết chúng ta mất nguyên cả một cái vùng biển này chúng ta mất hết nguyên cả một cái vùng biển như vậy bây giờ chúng ta chỉ có chèo ghe đi ghe tàu nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ trong này để mà đánh bắt mấy con cá lồng tông mấy con ruốc mấy con cá lồng tông nhỏ nhỏ nhỏ thôi chứ chúng ta không phải để ra khơi được chúng ta không ra khơi được để trả lời cho những cái bạn nói là anh ơi anh có thể giải thích về cái vấn đề 720.000 km vuông và 3 phần tư vịnh vùng biển mình bắt đầu thì cái bản đồ tôi lấy ra để tôi chỉ cho các bạn thấy tôi chỉ cho các bạn thấy các bạn ở trong Nam các bạn còn chưa bao giờ đi tới bản đồ các bạn sẽ thấy được cái bản đồ sẽ thấy được cái bản đồ hồi trước khi mà đảng cộng sản Việt Nam chiếm đất nước à, là là đất nước Việt Nam chúng ta rộng như thế nào và sau khi đảng Việt cộng sản Việt Nam chiếm nước và ký những cái văn kiện để cắt đất và cắt biển trả nợ cho tàu thì chúng ta bị co rò lại như thế nào chúng ta mất nước như thế nào ok ta so vậy thôi đây là đất liền đây là bản đồ đất liền bị cắt thưa quý ông bà và quý anh chị em đó là bản đồ bản đồ đất liền bị cắt chúng ta bị mất như vậy đó chúng cái đường đen đó là cái đường biên giới cũ ok cái đường đen là đường biên giới cũ và cái đường lạ này là đường biên giới mới đường biên giới mới bản đồ Việt Nam đó. ok rồi đó là đất liền và đây là bờ biển đây là biển Bắc Bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ thưa quý ông bà và quý anh chị đường đen nối liền là hồi xưa đường đen nối liền là hồi xưa và đường đen gạch gạch là bây giờ tức là chúng ta mất hết hơn 3 phần tư vùng biển vịnh Bắc Bộ ok chúng ta bị bị bị tụi tàu cộng nó lấy giống như vậy đó à, bây giờ cho nên cho nên nói tới như vậy chúng ta phải có khái niệm chúng ta phải phải biết được là cái sự việc nó xảy ra như thế nào tại sao đảng cộng sản việt nam lại cắt đất cắt biển dân cho tàu và một lần nữa tôi trả lời với quý vị là bởi vì người việt nam chúng ta nhận viện trợ của tàu xin lỗi rút lại lời nói người việt nam đảng cộng sản việt nam nhận viện trợ của tàu mượn tàu mượn của tụi tàu khựa là súng đạn vũ khí xe tăng tàu bò MiG-21, MiG-19, MiG-17, MiG-21, tăng T-54, tăng T-5, T-58, tăng T14 cái gì đó, B40, B41, quả tiễn SAM, SAM 7, SAM 9, SAM 12 gì đó, AK47 mình claim um, lựu đạn chài qua và đại khái tất cả những loại vũ khí và bây giờ họ phải trả nợ. Và bây giờ họ phải trả nợ. trong chứ không gì cả một bên là tàu nó nói ok bây giờ mày muốn đánh thằng miền nam mà dạ ông em phải đánh việt nam để mới cướp được chứ bây giờ vậy sao vậy dạ, bây giờ em không có vũ khí anh có cho em mượn không rồi tao cho mày mượn tàu nói là lệ lần có lo lệ lần có lo ngộ cho lệ mượn cho ngộ mượn bao nhiêu súng lặn ngộ muốn bao nhiêu súng lặn có bấy nhiêu súng đạn đưa súng đạn hết cho thằng bắc việt để cho thằng việt cộng để chi để nó đánh miền nam và bây giờ nó lấy miền nam xong rồi thì nó phải trả nợ thì nó phải trả nợ nó phải cắt đất đưa cho tàu thôi thưa quý bà và quý anh chị em đâu có nói gì đâu có người hỏi tôi đó là khi mà anh nói tới cái tỉnh phúc kiến cái tỉnh phúc kiến của tàu hồi xưa đó nó nó như thế nào nằm ở đâu thưa quý ông bà và quý anh chị em đây là tạm thời tôi lấy cái bản đồ của trung cộng tỉnh phúc kiến đó, cái tên tiếng anh của nó là julian à, quăng quăng hộ à, ờ, đây nó là một cái một cái khu đất rất là rất là rộng lớn anh cho em vào lên Google đánh cái chủ chữ UN chữ này nè rồi nó ra sẽ ra cái tỉnh Phúc Kiến cho anh cho em thấy là một cái tỉnh mà họ là rất là giàu có thời bây giờ họ rất là giàu có họ thương mại họ buôn bán họ rất là họ có vùng biển họ có đất liền họ rất là giàu có và cái quân đoàn 2 đó trong 6 cái quân đoàn của cộng sản Trung Cộng lúc bây giờ đó của Mao Trạch Đông lúc bây giờ cái quân đoàn 2 là một cái quân đoàn lớn nhất trong 6 quân đoàn và cái bộ tư lệnh của quân đoàn 2 đóng tại tỉnh Phúc Kiến cái bộ tư lệnh đóng tại tỉnh Phúc Kiến và cái tỉnh Phúc Kiến cũng là cái tỉnh mà có cái cờ đỏ sao vàng đó anh chị cho nên trong cái cuốn sách mà cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông ông ông bác sĩ người Tàu ông viết cái ông mà bác sĩ riêng đó ông bác sĩ riêng của Mao Trạch Đông đó sau này ông chạy ông trốn qua đại lục qua qua Đài Loan đó ông trốn qua Đài Loan rồi sau này ông có viết cái cuốn mà cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông trong đó có cái nói nói cái đoạn về Hồ Chí Minh mà đi tới Bắc Kinh đi bất tới Bắc Kinh diện kiến là là là là, là Mao Trạch Đông để xin chỉ thị xin lệnh và xin cái cờ về để mà để mà chọn chọn cái cờ cho Việt Nam để mà đánh giặc lúc bây giờ thì khi tới Bắc Kinh đó thì Mao Trạch Đông đi Hồ Nam Hồ Nam là cái nơi sinh đẻ của Mao Trạch Đông Hồ Nam là quê quê của Mao Trạch Đông vì vậy cho nên đó là Hồ Chí Minh mới gặp Chu Ân Lai ở Bắc Kinh rồi mới cùng với Chu Ân Lai đi đi tàu hỏa tức là đi tàu lửa đó anh em về Hồ Nam rồi mới gặp ở một tuần ở gặp Mao Trạch Đông ở Hồ Nam thì lúc đó bàn thảo đó thì họ mới chọn cái binh đoàn 2 họ chọn cái cờ của tỉnh Phúc Kiến để làm cái cờ hiệu để làm cái cờ cho Hồ Chí Minh đem về cho cái cuộc đấu tranh ở Việt Nam cho nên chúng ta có cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tàu và lá cờ của tỉnh phúc kiến của bình thuận thì nó nằm ở trong cái khu vực này của của của của của tàu thưa quý ông bà quý anh chị okay. nghiên cứu thêm là mình sẽ biết được cái điều đó rồi rồi là <clears throat> trong cái ờ, trong hai ngày vừa qua trong hai ngày vừa qua thưa quý ông bà và quý anh chị em trong hai người ngoài vừa qua chúng ta thấy có nhiều cái video mà nước ồ ạt từ ở trên vùng cao đổ xuống ở tại Lào Cai và hình ảnh rất là thân thương rất là đau thương nhìn những cái tấm hình này đó ai cũng động lòng cả những người dân bị nước lũ cuốn chết những em bé bị nước lũ cuốn chết thưa quý ông bà và quý anh chị em thử hỏi những nhìn những cái hình ảnh đó ai không động lòng nhìn những cái tấm hình như vậy nhìn những như ảnh đó ai cũng động lòng cả thưa quý ông bà quý anh chị và những người đưa những cái tài liệu đó lên những người đưa những cái video đó lên bảo rằng là mưa lũ tôi đi vào trong đài khí tượng của cộng sản việt nam tôi tìm lào cai việt nam mưa chỉ có một hạt thôi làm sao có lũ ok tôi đi vào đó là dự báo thời tiết của Lào Cai tôi tìm nhiệt độ của Lào Cai là hai ngày trước ngày 22 ngày 23 tức là hai ngày trước cái ngày mà trước một ngày sự xảy ra cái sự việc và ngay cái ngày xảy ra sự việc đây là tôi lấy cái cái cái ờ, cái cái, ờ, cái dự báo thời tiết dự báo thời tiết của Lào Cai ngày 22 ngày 23 và ngày 24 tức là ngày hôm nay nhiệt độ dự báo là 83 độ độ F thưa quý ông bà và quý anh chị em 83 độ F và mưa đó có sấm chớp có sấm chớp mà mưa chỉ có một hạt mưa chưa tới 10 mm làm sao có cái lũ mà để mà tràn xuống mà để giết người như vậy được tell me các ông đài khí tượng lại đi tố cáo những cái ông mà kể như là đi xả lũ mấy ông đi xả đập thì mấy ông phải liên lạc với tụi đài khí tượng nói e đài khí tượng tụi bay phải bỏ làm sao để mưa nhiều nhiều lên để tụi nó chết người dân chết nó không có nó nó không có đè tao tụi tao ra nó khỏi tội đúng không ạ sửa lại đi đảng cộng sản làm ơn mấy ông đài khí tượng làm ơn vô sửa lại dùm đi ok chứ không qua mặt được thành sấm sét nó rất là easy không có gì cả một cái mưa phùn sấm chớp thôi mà có thể hàng trăm ngàn mét khối nước đổ xuống như vậy hay sao hả một cái mưa phùn một cái mưa mà coi trong những cái video thậm chí có những cái video không có mưa luôn mà nước âm âm ao ao đổ xuống cả tỷ ngàn tỷ mét khối như vậy để trôi cả làng trôi cả xã như vậy trả lời tôi thử coi thưa các các ông các ông phải biết làm việc với nhau những cái ông mà xả lũ đó những cái ông gọi là xả đạch đó các ông phải gọi cho tụi đài khí tượng ok hello đài khí tượng ơi làm ơn là tụi bay nói dùm á, là tụi bay bỏ tấm hình là mưa nhiều nhiều nha ha phải làm sao bỏ hình mưa lên mà là tám chín hột mưa là phải phải phải nhiều lên ha? thì tụi tao là mới nói được là do lũ là mưa lũ gây ra còn cái này đó còn mày bỏ vô có một hột mưa hả mày bỏ vô là có một hột mưa có một chấm mưa như vậy thôi rồi làm sao người ta tin được thưa quý ông bà thưa quý anh chị không phải là lần đầu đây là không phải lần đầu những lần trước đó họ xả đập đó họ cũng dùng chữ là mưa lũ mưa là gì mưa là hiện tượng nước từ trên trời rớt xuống gọi là mưa nhưng mà nước ở trên trời không rớt xuống thì gọi làm sao làm sao gọi là mưa lũ được mà phải nói là xả đập lũ ok phải dùng từ cho chính xác đừng bị dân tộc cái búa đâu rồi cái búa đó rồi đâm cái bể cái đầu bây giờ mấy gì cầm kia ha phải gọi là gọi là xả lũ chứ không phải là mưa lũ mưa lũ là không chịu à mưa lũ là cầu chính không chịu à mưa lũ là gì mưa là nước từ trên trời rơi xuống hiện tượng mưa rất là rõ ràng mà đây không có hột mưa nào hết mà tự nhiên nước âm âm màu vào về cả ngàn tỷ mít khối nước về trôi làng trôi xóm chết bò chết heo chết gà chết người chết tùm lum tà la rồi đi lấy những cái tấm hình đó bỏ lên internet bỏ lên tivi báo chí để kêu lòng thương hại của người hải ngoại gửi tiền về cứu họ họ buôn bán trên thể xác của người chết họ làm tiền trên xác của người chết một tay họ xả cái đập ra để cho nước tràn xuống chết người một tay họ lấy khiên những cái xác chết đó sắp lại giống như là cánh đục như vậy rồi chụp hình quay phim đồng bào ơi trời ơi lạ lanh đùm lạ rách đùm lạ lá rách đùm lạ tà tới người giàu thương người nghèo gửi tiền về đi <laughs> gửi tiền về đi lá cái gì các ông là những họ là những kẻ giết người mà họ giết người họ quay lại kêu chúng ta là đi góp tiền cho họ đó là điều vô lý đó là điều rất là nghịch lý thưa quý ông bà và quý anh chị hồi xưa đó còn anh Việt Dũng đó những cái lần mà mà lâu lắm rồi năm 1900 mấy đó có một trận lục ở miền Trung đó anh chị tôi đi cũng đi vận động cũng đi về San dê rồi cũng vận động rồi với anh em làm đủ thứ cho tới xong xuôi đâu đó mình gọi về người nhà mình ở ở Huế đó hỏi rồi có nhận gì không là đẩy mố mố còn nhận chứ mố thùng mi còn không có nữa nhân cái trí làm chứ có tiền anh nội sao chứ không có đồng bố đâu không không có mà trong khi đó hai cái thùng container anh chị em đóng vô thùng hai thùng container nào là mì tôm nào là mùng mền chăn chiếu gối đồ này nọ gửi về Việt Nam đi lên đi suốt liền tiền bạc gửi về như thế này thế khác mà người ở Việt Nam không nhận họ nói là không có nhận được đồng nào ở hải ngoại cả họ chỉ nhận được mì tôm nhà một nhà được mì mấy 10, 10 gói mì tôm tức là chưa được nửa thùng một thùng là 24 gói một nhà như vậy nhận được 10 gói mì tôm và những cái gói mì tôm đó những cái thùng mì đó đều có con mọc của mặt trận tổ quốc đóng lên những cái thùng mì đó chứ không phải người hải ngoại giúp đỡ người hải ngoại không có giúp đỡ gì cả mà là mặt trận tổ quốc của cộng sản việt nam giúp đỡ cho người bị lũ lụt đó là cái khốn nạn thưa quý vị thưa quý anh chị em